bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều hay gọi là nắp tài xỉu âm dương này như vừa rồi đã nói bên này nó là bên tài đúng không ạ còn bên này nó là bên xỉu em sẽ lắc 10 chén 5 tài 5 xỉu để xem là có nó có về chuẩn không nhé bác nhá đầu tiên mình về lắc xỉu này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này đó vừa rồi mình lắc 10 trẻ à, 5 chén xỉu đúng không ạ bây giờ mình lắc lên tài này tài thì các bác chỉ cần lắc hết ngược về đằng trước còn nếu không thì các bác quay cái nắp này lại về phía mình đó là được thôi một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này năm tài này đấy vừa rồi đã lắc 10 chén 5 chén tài và 5 chén xỉu